À, xin chào tất cả anh em Đấy, đặc biệt là những anh em nào mới đang làm tay cái thì à, anh em uh, xem theo dõi cái video này anh em theo dõi cái video này thì anh em uh, sẽ tự tìm cho mình một cái bộ hồ tài xỉu mà nó mang lại hiệu quả cho anh em khi anh em đi đắc tài xỉu nhé đấy thì uh, cái video này tôi đã làm và tôi giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà nó hoàn toàn không tang bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang mà nó giúp cho anh em khi anh em đi lắc tài xỉu ấy, nó có hiệu quả à, anh em có thể là giữ tài giữ xỉu hay là anh em có thể lắc tài xỉu hay lắc cái bộ hột tài xỉu này nó theo ý muốn của anh em nhé thì uh, anh em đã theo dõi cái video của tôi rồi thì anh em cũng đã biết rồi Đấy, những cái bộ hột tài xỉu bên tôi cung cấp cho anh em để cho anh em đi làm cái thì là những cái bộ hột tài xỉu đấy bên tôi làm ra thứ nhất là nó phải không tan thứ nhất là hột không tang thứ hai là cái bộ hột đấy cái bộ hột tài xỉu đấy nó phải đi đều và thứ ba nữa là cái bộ hột tài xỉu đấy anh em có thể lắc tài lắc xỉu hay anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em đấy. 7 đến 80 phần trăm thì đây, đây cái video này em giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu ấy, nó rất là hiệu quả cho anh em cực kỳ là hiệu quả cho anh em luôn nhé thế thì hiệu quả như nào thì anh em theo dõi cùng với tôi để, để anh em thấy được cái bộ hột này nó hiệu quả như nào thì trước tiên tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích của nó nhé cái tăng tích của nó thì anh em vào sân chơi thì anh em tất nhiên anh em phải có thử tăng tích của cái bộ đồ chơi của anh em nhất là nếu anh em đi lắc thì là anh em phải thử tất cả những cái tăng tích của cái bộ hột tài xỉu nhé Đấy, tôi thử cho anh em này một cực kỳ trong luôn nhé thử cho anh em ờ, cái ờ, loại đèn đây tôi sẽ thử cho anh em cái muối ờ, ok giờ tôi thử cho anh em cái uh, cuối cùng đó chính là thử nam châm đây nam châm thì tôi có thể bao cho anh em cả trẻ hột luôn nhé bao cho anh em ăn tuổi trẻ hột luôn thì, uh, bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này xem là anh em ờ, đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu nó có uh, phù hợp với sân chơi của anh em hay không thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình và anh em có thể được tư vấn thêm về cái bộ hồ tài xỉu này và cái, cái cách lắc của nó để cho anh em đi chơi nó hiệu quả hơn nhé Đó. thì ờ, cái ờ, cái bộ hột tài xỉu này à, khi mà anh em đi lắc anh em chưa cần đến cách lắc của tôi chưa cần đến cách lắc của bên tôi thì anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này thì thứ nhất là nó phải đi đều đi đều cái chén này thì uh, nó đứng ở xỉu nhưng mà nó bão luôn này Đấy. bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc cái thì tất nhiên rồi nó phải có tỷ lệ bão Đấy, phải có tỷ lệ bão thì anh em mới chơi được nhé cái chén này thì anh em lắc cứ đều tay ra thì là cái bộ hột này nó sẽ đi rất là đều cho anh em nhé Đấy, như chén này thì nó sẽ lên tài cho anh em 7 8 phần trăm 366 đúng không anh em tiếp tục riêng cái chén này riêng cái chén 366 à, này thì là anh em ở rất là nhiều nơi anh em sẽ tiếp tục đánh mặt tài Đấy, thì làm sao anh em có thể lắc được xỉu về thì là anh em ăn nhé thì anh em cứ đơn giản thôi anh em cứ lắc bình thường như vậy Đấy, cứ đều tay thôi là anh em sẽ có những cái chén tài đánh xỉu chén tài đánh xỉu rất là hiệu quả cho anh em nhé đó một một năm đúng anh em đó, đây là cái cách à, mà anh em đi lắc tài xỉu anh em chưa gần đến cách lắc của tôi anh em lắc cái bộ hột này nó đi đều tỷ lệ đi đều của nó lên 90 phần trăm đấy thì ờ, cái thứ hai nữa là khi mà anh em đi lắc anh em có thể là giữ tài giữ xỉu để anh em có thể là ăn được những cái à, ăn được những cái chén mà những cái chén giữ của anh em những cái chén giữ hột của anh em là những cái chén mà anh em có thể là ăn được của tay con hay là ăn được những của nhà làm à, hiệu quả đấy, thì bây giờ đang mùa một năm nha tôi sẽ giữ cho anh em năm ba chén nha 7 đến 80 phần trăm nó sẽ là xử thế này mở cho anh em 145 không em tiếp tục giữ xử cho anh em này 7 đến 80 phần trăm nó xỉu 224 đúng không anh em tiếp tục này như thế này 7 đến 80 phần trăm nhé mở cho anh em này ba ba bốn đúng anh em tiếp tục giữ chịu cho anh em chưa tiếp tục cho anh em cái chén này vẫn là xỉu đó thì nó lên tài Đấy, thì tất nhiên là nó có phải ở những cái chén phải thì là những cái bộ hột này nó hoàn toàn không tan anh em lắc bằng tài nghệ nên là anh em rất là khó anh em có thể là giữ được giữ được 7 à, đến 10 chén nói chung là những cái đấy thì là anh em phải chơi những bộ tài xỉu khác nhé thì tiếp tục giữ tài cho anh em đấy, đang đang tài giữ tài luôn cho anh em đấy, 7 đến 80 phần trăm nó đứng ở tài cho anh em nhé đó bão tứ đúng không anh em bão tứ này đấy. tiếp tục vẫn là tài mở cho anh em 452 năm hai sáu tiếp tục vẫn là nước tài cho anh em ba ba năm đúng anh em tiếp tục chữ tài ba sáu năm hai sáu năm thì cái chén này nó đã về hai ba năm thì cái bộ tài xỉu này nó đi thứ nhất là đều thứ hai nữa là cái tỷ lệ mà anh em có thể là giữ tài giữ xỉu hay là anh em chén đi chén ở thì anh em ờ, có tỷ lệ là 7 đến 80 phần trăm cho anh em đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này đấy thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình thế thì anh em nào mà muốn test tận nơi thì là anh em cứ lên cơ sở cơ sở tôi ở bến xe miền Tây thì anh em cứ lên bến xe miền Tây anh, em, alo cho tôi tôi sẽ ra đón cho anh em Đấy, và cơ sở anh em có thể là thử rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu mà cho anh em đi làm tay cái Đấy, thì ờ, cái video này tôi làm đến đây là hết Đấy, chào tạm biệt tất cả anh em anh em xem video và anh em nhớ đăng ký kênh và chia sẻ và theo dõi những cái video mới nhất bên tôi đang tải lên chào anh em